thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo à, hai của mã kèo gốc nhưng mà anh em gãi cái mã kèo Napoli thì anh em vẫn còn lãi được một mã kèo trong cái trận Napoli này chủ yếu ngày hôm qua mình nhận định cho tất cả anh em là mình kêu nhấn mạnh anh em phải nên đánh cái mã kèo gốc mạnh tay còn cái trận thằng Real Madrid và Chelsea này thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là thằng Chelsea thì à, vào cái mã kèo tài thì anh em cũng đã gãi cái mã kèo này nhưng mà anh em húp lại được hai cái mã kèo rung hiệp 1 và hiệp 2 thì anh em cũng đã hòa cái mã kèo thằng Real Madrid này nhưng mà anh em lãi được một cái mã kèo góc trong cái trận của thằng Napoli này thì nói chung anh em chia mỗi mã kèo mà mình gửi cho tất cả anh em ra anh em đánh đều ra thì bao anh em lỗ luôn nha thì đó là hai cái mã kèo mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái trận cúp C1 nha anh em thì um, bây giờ bây giờ mình cũng sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận Serie A thì trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì anh em nào mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò mà anh em muốn chơi được nhiều mã kèo hơn giống như anh em có trang để anh em đầu tư được nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo mà mình ghim trên phần màn hình đây nè anh em. Đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình thì anh em cứ lên Telegram anh em nhập vô chữ kèo bóng VIP 09 thì anh em sẽ có một cái hiện cái nick thông tin của mình lên thì anh em có thể vào đó anh em nhắn tin trực tiếp qua cái uh, Telegram hoặc cái Zalo của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cách nào để vào nhóm anh em của mình để anh em có thể lấy được nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn nha. Thì anh em nào mà đang xem được cái video này thì anh em để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt like để anh em có thể nhận được những video sau sớm nhất để mình đạt cột mốc nhiều người đăng ký hơn nha anh em. Hiện tại mình mới chỉ có 179 người đăng ký thôi. Thì anh em cứ mỗi người cho mình một lượt đăng ký kênh để mình có thể đạt cột mốc nhiều người đăng ký hơn thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái nhận định cho tất cả anh em cái trận đó là giữa thằng Sevilla và thằng Lazio diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 15 tháng 4 thì hiện tại trên bảng xếp hạng ngoài thằng Anh á, thì anh em thấy rằng Lazio đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 58 điểm sau 29 vòng đấu đang cách cái thằng vị trí thứ đầu bảng là Napoli với cái tỷ số là à, với à, với 6 điểm nha anh em thì Napoli đã 16 điểm được nha anh em thì Napoli đang có một cái vị trí an toàn và chắc ăn là vô địch ở Serie trong mùa giải này luôn nha anh em còn trong khi đó cái thằng AS, AS Roma thì anh em thấy nó đang có 53 điểm sau 29 vòng đấu là đang đứng vị trí thứ ba thì đang cách thằng Lazio tới 5 điểm lần thì anh em cũng có thể thấy thằng Lazio đang có một cái vị trí rất là an toàn nhưng mà Lazio sẽ muốn tiến thêm hơn trên cái cao trên cái vị trí trên bảng xếp hạng nữa nha thì còn trong khi đó thằng Sevilla thì anh em thấy nó đang có vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng và có 26 điểm sau 29 vòng đấu thì đang cách cái vị trí đèn đỏ chỉ có 4 điểm thôi nha anh em. Anh em quan trọng anh em nhớ nó đang cách cái vị trí đèn đỏ chỉ có 4 điểm thôi này. À. Thì anh em thấy nếu mà thằng gặp xui cho cái thằng là Sevilla này trong trận này gặp thằng Lazio thì nếu mà thằng trận này thua thì à, Verona hoặc là Cremon à, Verona nó sẽ vươn lên cái vị trí là giống như nó thắng trận này nó được 25 điểm nó sẽ nó dí theo cái thằng chị Beja này đằng để, để nó hạ chị Beja này xuống vị trí đằng nó thằng Verona nó có thể ở lại đấu trong cái Serie A trong mùa giải tiếp theo nha nè thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy bên đội chủ nhà đó là cái đội uh, trong 10 trận gần nhất á, thì anh em thấy đây trong 10 trận gần nhất thì Sevilla chưa chỉ có mà thắng đúng một trận thôi nha anh em đây trong 10 trận gần nhất của thằng Sevilla chỉ thắng đúng một trận thôi thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất nó chỉ thắng đúng được một trận trước cái à, thằng Inter Milan nha anh em đây anh em thấy trong 10 trận gần nhất của thằng Sevilla chỉ thắng đúng được một trận thằng à, Inter Milan và hòa tới 5 trận và để thua 4 trận thì anh em thấy cái phong độ mà hiện tại của thằng à, Sevilla này đang rất là đi xuống trong cái mùa này luôn nha anh em tuy nó mới lên hạng nhưng mà nó đá không hay quan trọng là thằng Lazio thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất của thằng Lazio nó đã thắng hết 6 trận và để hòa hai trận và để thua hai trận thì anh em thấy ba trận gần nhất của thằng Lazio đã thắng trước những cái ông lớn nào của Serie A đây ba trận gần nhất ờ, trên đấu trường Serie A nha anh em thì anh em thấy đây một trận 2-1, một trận 2-0, một trận 1-0 trận gần nhất là thắng Juve với tỷ số là 2-1 nè thắng Monza với tỷ số là 2-0, thắng thằng Roma với cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy ba trận gần nhất thằng Lazio đã hạ được hai ông lớn trên đấu trường Syria. Đó anh em thấy cái phong độ của cái thằng à, Lazio này đang cũng rất là tốt nha. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích đối đầu giữa hai đội thì anh em thấy trong cái thành tích đối đầu á trong bốn trận gần nhất đây nè. Đó, anh em thấy bốn trận gần nhất thì bốn trận gần nhất nghiêng về bàn thắng luôn nghiêng về Lazio trong bốn trận luôn nha anh em Lazio toàn thắng bốn trận luôn trận gần nhất mà Lazio thắng thằng Sevilla là với tỷ số 4-0 trận trước nữa thì 3 4-3 6-1, 2-1 thì anh em thấy nếu mà cái phong độ của thằng Sevilla này gặp thằng Lazio thì không có bao giờ thắng nổi thằng Lazio tại thằng Lazio phong độ tốt hơn và cái thành tích nó nhỉnh hơn còn thằng Sevilla này nó yếu hơn thằng Lazio rất là nhiều thì nếu mà trong trận này gặp thằng Lazio thì Sevilla khó có cửa thắng trong trận này nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà cái trận đấu gần nhất của thằng Lazio bằng Sevilla trên sân nhà của Lazio ăn với cái tỷ số là 4-0 thì à, mình sẽ tiến vào trận đó cho tất cả anh em xem luôn đây thì anh em thấy trong cái trận đó thằng à, trong trận đó thằng Lazio ăn 4-0 nha anh em đây anh em thấy thằng Lazio ăn 4-0 trên sân nhà hiệp 1 là đã có hai bàn và hiệp 2 hai bàn nữa là bốn bàn nha anh em thì anh em thấy cái mã kèo trong cái trận đó nè anh em thấy nên chú ý cái phần này đó anh em thấy cái mã kèo cái mã kèo trong cái trận đó thằng Lazio được lợi thế sân nhà chấp tới 1,25 lần nha anh em nhưng mà trận này Lazio chỉ chấp được có mã kèo 0,75 thôi thì anh em thấy trong cái trận đó à, đội hình trong cái trận đó ra sân bên phía à, Lazio chơi với sơ đồ 433 nè nè ở bên phía Sevilla chơi với sơ đồ 352 nè anh em thấy hàng công cao nhất của thằng um, Lazio đó là adison và Immobile thằng uh, nè anh em thấy hàng công ba thằng này mọi rất là nổi tiếng của thằng Lazio nha anh em thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo thằng uh, Lazio chấp trong trận này được còn góc góc trong trận đó thì mình sẽ cho tất cả anh em xem trong trận đó thì chính quả góc thì anh em thấy trận đó là thằng cái thằng đội sân khách đó là cái thằng Sevilla trong trận đó nó có 6 quả gốc mà Lazio trong sân nhà nó chỉ có 3 quả gốc thì trung bình nó chỉ có 9 quả gốc nhưng mà đợt này về sân nhà của cái thằng à, Sevilla thì sẽ gốc nhiều hơn thì anh em có thể đầu tư tài gốc trong cái trận này cũng rất là ok nha thì mình sẽ tiến vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn đây thì anh em có thấy cái mã tỷ lệ kèo mà trên bảng mình đã để cho tất cả anh em xem thì anh em thấy trận này thằng đội sân khách là Lazio chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,25 2,5 chứ thì anh em có thể đầu tư vào hai cái mã kèo được cho mình đó là anh em đầu tư Lazio nè đó anh em đầu tư thằng Lazio đây anh em đầu tư là Gio chấp 0775 là anh em đầu tư thêm một cái mã tài thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này á hai thằng này nó đã ra tỷ số là bao nhiêu rồi thì anh em thấy trong lịch sử mà của hai thằng này nó đối đầu với nhau thì uh, thằng Lazio ăn cái tỷ số cách biệt từ 3 bàn đến 4 bàn không thì anh em có thể đầu tư thì anh em có thể đầu tư là mã kèo là thằng Lazio chấp 0.75 nhưng mà anh em nào mà chơi trang giống như mình thì anh em cũng có thể đầu tư cái mã kèo là chấp 0.5 và tài xỉu 2.5 anh em vô mạnh tay cho hai mã kèo này cho mình còn à, mình tiến vào phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì anh em thấy à, mình có lên bảng cho tất cả anh em là ba cái mã kèo trong cái trận đấu này thì anh em thấy anh em có thể nằm mạnh tay cái mã kèo đó là Lazio chấp 0.5 được nè đó anh em thấy mình chốt cho tất cả anh em là cái mã kèo Lazio chấp 0.5 nha đó đây anh em cứ vào cái mã kèo Lazio chấp 0.5 thì anh em nên nhớ là anh em chơi trang thì anh em có thể chờ những cái mã kèo nó tụt xuống còn 0.5 thì anh em mới vào được nha à anh em cứ nằm like vô chấp 0.5 nè đó rồi tài xỉu 2.5 thì anh em vào cái mã tài mạnh tay cho mình đây anh em nhớ là vào mạnh tay nha thì anh em à, giống như à, vào tài thì anh em vào từ đầu trận còn à, cái thằng Lazio này á, thì anh em chờ ra sân tầm 10 đến 15 phút thì anh em hả vào kèo nó sẽ tụt xuống 0.5 thì anh em hả vào thì anh em thấy góc trong cái trận đó là chính quả góc hiệp 1 nó đã 7 quả rồi hiệp 2 nó chỉ hai quả thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo là tài góc hiệp 1 cho mình được nè đây anh em cứ đầu tư cái mã tài góc hiệp 1 cho mình mạnh tay luôn nha thì ba mã kèo này là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận của thằng Sevilla và thằng Lazio này thì anh em cứ đầu tư theo ba cái mã kèo này đều tay cho mình thì tỷ lệ anh em húp rất là cao đó là ba cái mã kèo mà mình nhận định cho tất cả anh em trong cái trận đấu này luôn thì ờ, còn anh em nào á mà đã xem được những cái video trước mình nhận định cho tất cả anh em thì anh em thấy những cái mã kèo mà mình đưa ra cho tất cả anh em thì nó nhiều khi nó gãi những những ờ, mã kèo chính thiệt nhưng mà những mã kèo phụ thì không bao giờ gãi cho tất cả anh em để anh em có thể có một cái mã kèo đầu tư kiếm lời nhiều hơn nha thì đó anh em nào mà muốn vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình là à, 0937072613 mình đang ghim trên phần màn hình cho nhà anh em anh em có thể liên hệ trực tiếp qua telegram của mình cũng được đó là kèo bóng vip 09 của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm để chơi được nhiều mã kèo hơn thì à, đến đây mình sẽ kết thúc video thì anh em nào đang xem được video này để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận để anh em có thể nhận được những video sau chấm nhất của mình và để cho mình có cái cột mốc nhiều người đăng ký hơn nha anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau